Vâng, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình nha Mình uh, bữa nay mình review con rìu chống đồng nha Đấy, mà mấy mấy mình hơi yếu Nó cứ lắc lắc lắc lắc làm sao vậy Nhưng mà không kệ Xúc được nhiêu xúc <laughs> Ôi, đâu rồi Sao tôi do ta Tôi ta rồi rồi vui được chơi cái đấy luôn rồi này này này được chấm vào đây cái gì rồi lắc vái, mà không sao đâu chị làm thôi các bạn các bạn comment những cái cận chiến à, mà nếu mà kho đồ mình có thì mình à, sẽ làm cho các bạn comment vô kho đồ comment ở dưới nha cái nào mình mình mình có có mình mới làm được nha không có mình không làm được đâu nha rồi quay lại với riêng cộng đồng rồi. Wait. Gori, gori. rồi, bắt em rồi. Được ồn ảo đấy. Đây, đây là clan Fedoro mình nha. Các bạn nào vô clan thì uh, đơn nha. Ai dùng được nha. 相方見えない相方見えない相方見えないおいよおいよおいよ寝れがやなここでこっち行ってみたいなこっちやってみたいこっちやってみたいこっちやってみたいよじゃあラン Hey, h e oi, why? Why not? thì thì là một một bữa nào mà mình à, nói quên mất một bữa nào mà mình có cái nếp thì mình sẽ làm video ngon lành bà con nha giờ anh em mình là ui da ui da I need assistance I need assistance cần hút đạo đi bắt cần hút trợ A side Leo chắc là nó không thấy đâu

trả lời cái trả lời cái đi Ôi sợ quá đây ông, ông ăn xế ăn xế này không phải là ăn xế ra tù đâu à, trả lời cái coi trả lời cái coi thôi ông đây đi 呢行係輪鎖嘅飛，跟住嚟嘅啊，好愛。Hey, vậy à, ờ, ờ, ờ, Ăn xế là không phải là ăn xế là tù đâu nha Ăn xế ăn xế là tiền giống nó bà hát tem học sao đâu mà lần nhỏ nhỏ có gì này còn sản nè cái lò này bị chó này theo không có bơm được fan Rudo mình là fan của Rudo mình lập cái lan của Rudo luôn ai ai có cái lan lập lập Rudo luôn làm hai hai à, hai round nữa 안올라오 아, 那样。 là ờ, mình coi mà nó được nên họ nha coi lát này coi hát râm này nha chơi hát râm này Hãy subscribe ờ sao nó bắt tới này ờ sao nó bắt ui trời ơi họ thắng hay thua là ta và ờ, nhìn video này nha nhớ like share cho kênh của mình nha ừ, nếu các bạn thấy thấy, thấy, thấy thích nhớ nhớ nhớ nhớ uh, uh, cái gì vậy à subscribe subscribe subscribe kênh mình nha